Chào mừng anh chị uh, trở lại với cái à, video review lại thị trường trong phiên giao dịch à, tuần vừa qua. À, thì trong phiên, phiên giao dịch tuần vừa qua chỉ số thị trường uh, chỉ số VN Index gần như là biến động trong một biên độ khá là hẹp. Đặc biệt là có phiên giao dịch uh, ngày 21 tháng 9 tức là cái phiên giao dịch uh, thứ ba tuần này là cái thực phiên mà có cái thông tin ảnh hưởng từ từ chứng khoán thế giới khiến cho thị trường ờ, chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khá khá mạnh trong phiên giao dịch ngày đó và đã có thời điểm chỉ số đã quay lại ờ, test lại cái vùng 1340 330 1340 điểm và à, bật tăng trở lại. À, phiên giao dịch cuối tuần à, cũng ờ, không có nhiều à, thay khác à, khác biệt so với phiên giao dịch ngày thứ năm à, tuần à, vừa rồi khi mà thị trường à, mở cửa khá là tích cực khi tuy nhiên thì cái à, sang phiên à, buổi chiều à, từ 14 giờ chiều thì cái lực bán à, xuất hiện và khiến cho chỉ số à, giảm ngược trở lại à, khối lượng giao dịch của các phiên thứ sáu tuần vừa rồi à, sụt giảm khá nhiều so với à, các phiên trước đó đặc biệt là so với phiên thứ năm à, phiên thứ năm là cái phiên mà cái lực à, bán chốt lời mạnh ở cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ các cổ phiếu penny khiến cho cái khối lượng giao dịch của phiên dịch này về thứ năm tăng khá mạnh nhìn chung uh, thị trường thì ờ, vẫn đang giao dịch trong một cái biên độ khá hẹp từ 1.000 mức 1.330 điểm đến 1.360 à, điểm uh, và cái dòng tiền uh, của thị trường hiện tại cũng cũng không thực sự được cải thiện uh, tốt ở trong tuần vừa rồi thì điều này uh, khiến cho là thị trường nhiều khả năng trong tuần sắp tới cũng sẽ tiếp tục uh, dao động trong một cái biên độ từ uh, 1330 1360 điểm uh, và à, điều này cũng hợp lý ở ờ, ờ, khi mà yếu tố ờ, ở thời điểm hiện tại thì yếu tố về hỗ trợ về mặt thông tin thì cũng không không thực sự là là có nhiều do đó thì thị trường khả năng sẽ tiếp tục sideways trong biên độ hẹp và cái câu chuyện à, qua cái cổ phiếu nó sẽ quan trọng hơn cái việc chúng ta nhìn vào thị trường chung thế thì câu hỏi là tuần sau những cổ phiếu nào khả năng sẽ à, sẽ thu hút được dòng tiền và có cái sự tích cực trong tuần tới thì chúng ta sẽ cùng đi review vào một số cái cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực trong trong tuần tới thứ nhất về nhóm cổ phiếu bất động sản à, chúng ta thấy là cổ phiếu HDC cổ phiếu trong tuần vừa qua cổ phiếu đã đã có một cái phiên vượt uh, cái vùng kháng cự trước đó đâu đó quanh vùng 68 à, khá tốt với một cái nến vượt uh, à, tăng trần và khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh à, và sau đó thì cổ phiếu đã điều chỉnh uh, trở lại khối lượng giao dịch cũng khá là thấp do đó thì cái đà tăng của cổ phiếu này trong thời gian tới nó sẽ nó sẽ vẫn còn do đó thì anh chị nào đã nắm giữ cổ phiếu này chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu Hà Đô là một cổ phiếu uh, sau khi chạm cái vùng uh, đỉnh ngắn hạn trước đó quanh vùng giá 60 thì cổ phiếu đã điều chỉnh lại như kỳ vọng về vùng uh, vùng hỗ trợ 5758 à, do đó uh, đặc biệt là khối lượng uh, quả bài phiên điều chỉnh rất thấp cho thấy rằng cái kỳ vọng vào việc uh, cổ phiếu uh, vượt khỏi cái đỉnh ngắn hạn quanh 60 thì vẫn còn nguyên do đó thì trong tuần tới chúng ta sẽ quan sát cái vùng giá 57 58 xem cái giá cổ phiếu phản ứng như thế nào vùng giá này và chúng ta sẽ chờ một cái cây nến tăng giá xác nhận ở vùng hiện tại để chúng ta mua vào đối với cổ phiếu ờ, Hà Đô cổ phiếu khác trong nhóm này là cổ phiếu ờ, Nam Long Nam Long là một cổ phiếu mà đã đã test lại cái đỉnh ngắn hạn tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu bị bán ngược trở lại khá mạnh à, từ dòng giá 46 về điều chỉnh về lại dòng giá 42 ừ. à, nhìn vào năm long thì anh chị sẽ thấy rằng là thứ nhất cổ phiếu đang có một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng quanh 41.5 đến 42 tại sao lại thế bởi vì cái vùng này là cái vùng trước đó là đã là cái đỉnh mà cổ phiếu vượt qua à, và bây giờ quay lại quay trở lại quy test lại cái thứ hai chúng ta thấy rằng là à, cổ phiếu Nam Long trong lịch sử cổ phiếu này rất tôn trọng cái ngưỡng trung bình đường trung bình động 50 phiên và để điều chạm vào đây bật tăng trở lại thì ở ờ, thời điểm hiện tại tại vùng 442 này nó là hội tụ của thứ nhất là đường hỗ trợ nằm ngang thứ hai đường trung bình động 50 phiên à, do đó thì hoàn toàn có kỳ vọng cổ phiếu nó sẽ bật tăng trở lại vùng giá này đặc biệt chúng ta thấy hai cái phiên um, hai cái phiên đây hai phiên mà có đến uh, chân rất mạnh cho thấy rằng là cái lực cầu rất tốt ở cái vùng giá hỗ trợ này và chúng ta càng tự tin rằng là uh, nhiều khả năng thị trường nó sẽ uh, nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ có cái sự uh, sự, sự phản ứng tích cực ở cái vùng hỗ trợ này và tất nhiên chúng ta sẽ phải chờ Ờ, chờ một cây nến tăng giá xác nhận ở khung giá hiện tại kèm theo đó là khối lượng giao dịch gia tăng thì đó sẽ là cơ hội chúng ta mua vào cổ phiếu này và chúng ta sẽ kỳ vọng những cái cổ phiếu này nó tăng lại cái vùng giá trước đó nó quanh vùng giá 45 đến 46 là cái đỉnh trước đó và nếu có rủi ro thì cái vùng cắt lỗ của chúng ta nó sẽ khá là nhỏ ở dưới này đó thì đó là một cơ hội cũng khá là đáng quan tâm hay là cổ phiếu Khang Điền thì Khang Điền cũng đang giao dịch ở vùng đỉnh ngắn hạn trước đó à, cái cây nến vượt cái vùng trước cũng là một cây nến khá tiếp phục khi mà các tăng là hơn 3% gần 4% khối lượng giao dịch cũng có gia tăng thì vài phiên ở đây cổ phiếu điều chỉnh trở lại à, và đặc biệt là cây nến cây nến này cây nến mà chúng ta thấy có một cái cái, cái bức trình nến nó khá là dài và nó tiếp tục cho thấy rằng là cái cái cái um, lực bán xuất hiện ở cái vùng 43 này nó khá là mạnh nó khiến cho cho cổ phiếu nó giảm ngược trở lại vùng 42 sau đó đây chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta theo dõi cái diễn biến cổ phiếu này trong trong phiên uh, giao dịch uh, tuần tới xem xét xem là có cái điểm mua trục phiếu này hay không một vài cổ phiếu với nhóm xuất khẩu ví dụ như PTB thì PTB có một cái phiên là vượt cái đỉnh ờ, ngắn hạn trước đó quanh 105 và một cái nến vượt rất là tốt khối lượng giao dịch có à, và hiện tại thì cổ phiếu đang được chỉnh lại khối lượng giao dịch cũng khá là thấp do đó chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu nó có một cái phản ứng giá tại vùng hỗ trợ quanh 105 này và chúng ta chỉ chờ một tín hiệu xác nhận ở đây để chúng ta mua vào cổ phiếu này Zin cổ phiếu ờ, xuất nhập khẩu Bình Thạnh à, xuất nhập khẩu Bình Thạnh thì à, cổ phiếu đã sau khi mà vượt cái vùng à, đỉnh ngắn hạn và cây đến tăng mạnh này thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại nhìn chung trong tuần vừa rồi với nhóm cổ phiếu về nhiều dệt may như TNG, VGT thì cũng bị chốt lời khá mạnh à, và Zin thì cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó tuy nhiên thì cái trạng thái cổ phiếu này nó vẫn đang là rất tích cực khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh và đang quay trở lại quá trình đang đang đang test lại cái vùng này và chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong vùng hỗ trợ này trong tuần tới để xem là có một điểm mua cho cổ phiếu này không về ngành thép thì chúng ta có Hosen Hosen vẫn đang giao dịch à, ở trên cái vùng đỉnh và đây là một cổ phiếu vẫn tiếp tục duy trì được tín hiệu tích cực trong à, trong cái tuần vừa rồi à, ba cái phiên cổ phiếu giảm điểm tuần vừa qua thì khối lượng nó khá là thấp so với cái, một cái phiên tăng sau đó chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ quay lại test ở cái vùng này đâu đó quanh vùng giá 43 đến 44 ấy, thì nó sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta à, mua vào ở, ở vùng giá này Hòa Phát Hòa Phát thì uh, trạng thái không được tích cực như Hoa Sen thì chúng ta vẫn đang cho được phiên ờ, cái video trước đó thì Hòa, Hòa Phát chưa vượt được đỉnh à, trước đó quanh 156 và hiện tại cổ phiếu đang uh, giao dịch uh, quanh cái vùng giá 50 khi mà hai lần test cái vùng 52 và đều giảm ngược trở lại do đó Hòa Phát chúng ta hoàn toàn để cân nhắc ở quanh cái vùng giá 50 này trong các phiên ờ, giao dịch tuần tới xem là phiếu có giữ được vùng giá này hay không chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào Nam Kim thì đang là cổ phiếu tích cực nhất trong ờ, trong trong nhóm ờ, cổ phiếu thép thì và cổ phiếu này đã vượt đỉnh và vẫn đang duy trì cái tín hiệu khá tích cực Ờ, thì ở cổ phiếu này chúng ta cũng tiếp tục chúng ta chờ tín hiệu mà nó nó nó tạo một cái nền giá đủ tốt để chúng ta mua vào cổ phiếu này thôi về cổ nhóm cổ phiếu trụ thì chúng ta có là Vinamilk thì Vinamilk trong cái tuần uh, vừa rồi uh, cái tín hiệu rất khá là tích cực thì chúng ta nhìn thấy khối lượng giao dịch tăng đang đang có hiệu ta tăng trở lại đặc biệt là cái phiên uh, thứ tư tuần trước khi mà cổ phiếu này tăng ba phần khối lượng giao dịch tăng rất là mạnh À, và hiện tại thứ năm thứ sáu hai cổ phiếu đang được chỉnh khối lượng giao dịch rất là thấp và việc mà cổ phiếu điều chỉnh ở cái vùng đỉnh trước đó là quanh vùng 92 này thì nó cũng là điều dễ hiểu sau đó chúng ta có thể quan sát cái vùng à, cái, cái quá trình điều chỉnh tiếp theo của Vinamilk để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này chúng ta sẽ kỳ vọng nó vượt khỏi vùng giá này và nó nó bắt tăng trở lại thì đó là Vinamilk Vietjet thì trong tuần vừa rồi có một cái à, tín hiệu rất tốt khi mà cổ phiếu đã test lại cái vùng hỗ trợ đây và bật tăng trở lại kênh đến tăng ngày thứ sáu khá là thuyết phục khối lượng giao dịch lớn thì à, VZ này hoàn toàn có thể kỳ vọng nó tăng trở lại cái vùng giá cao hơn quanh vùng giá 136 38 cái đỉnh trước đó của cổ phiếu này à, do đó nếu mà mà, anh chị nào chưa mua cổ phiếu VZ thì hoàn toàn có thể cân nhắc trong tuần sau nếu mà cổ phiếu này nó nó, nó giao dịch quanh cái vùng 124 125 thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua được cổ phiếu này nhóm cổ phiếu ngân hàng của chúng ta đang có VP Bank khi mà VP đã đã thiết lập được cái đỉnh trên cao vượt khỏi vùng giá 66 67 này thì hiện tại chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến ở cái vùng giá này coi như cổ phiếu đang test lại vùng giá 67 này và chúng ta sẽ chờ một kênh đến nó xác nhận vùng này chúng ta ờ, chúng ta tham gia đối với cổ phiếu VP trong nhóm ngân hàng hiện tại thì chỉ có mỗi uh, ờ, VB Bank là cái tín hiệu đó nó tích cực thôi tích phong banh uh, tiên phong banh thì đã tích cực rồi tuy nhiên thì không còn một điểm mua trong ngắn hạn cho cổ phiếu này nữa và đó thì chúng ta sẽ chọn cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quản trị được rủi ro ở thời điểm hiện tại là PP thôi à, ngoài ra có một số vài cổ phiếu mà cũng cũng có tín hiệu tích cực mà chúng ta có thể cân nhắc trong trong tuần giao dịch giới đó là cổ phiếu công trình Viettel công trình Viettel chị thấy là khi mà cổ um, đã cho một phản ứng giá rất tốt ở cái vùng đỉnh trước đó đây cái vùng quanh vùng bảy tám tám mươi và cổ phiếu đã đã đã test thành công vùng giá này và tăng trở lại à, do đó thì chúng ta có thể cân nhắc cái cổ phiếu uh, công trình tiếp theo này trong cái phiên giao dịch tuần tới chúng ta tìm cái điểm mua cho cổ phiếu này khối lượng giao dịch gần phiên mấy phiên trở lại gần đây khá là tốt đó thì đó là một cái tín hiệu cũng tích cực của cổ phiếu này cổ phiếu BMI BMI thì uh, trong cái tuần vừa rồi là một cái tuần là cũng tăng khá tốt của cổ phiếu nhóm bảo hiểm à, khối lượng giao dịch của hai cái phiên tăng này cũng cũng cũng rất tích cực à, cổ phiếu sau đó cổ phiếu thứ hai có hai phiên điều chỉnh chúng ta có thể chờ những cái, phiên điều chỉnh sắp tới của cổ phiếu này là quanh cái vùng giá à, 38 39 này xem là có một cái điểm, điểm tốt để chúng ta có thể cân nhắc và mua vào cái này không SSC SSC thì sau khi vượt được cái vùng à, vùng đỉnh này đỉnh quanh 48 này cổ phiếu đã có một cái phiên à, quay về điều chỉnh lại chúng ta sẽ quan sát được cái vùng giá bụng quanh 48 này trong khi sắp tới thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cái này nếu mà nó test thành công vùng này và tăng trở lại Đây là cổ phiếu à, VGI BGI thì sau khi chạm cái vùng ờ, đỉnh trước đó quanh 36 thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại và nó nó chúng ta sẽ kỳ vọng nó đang có một vùng hỗ trợ quanh cái vùng 33.5 đến 34 ta sẽ quan sát diễn biến vùng giá này như thế nào chúng ta cân nhắc chúng ta mở vị thế mua và chúng ta khi mà mua ở đây chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ kỳ vọng vượt cái chiến dịch này và trở về những cái vùng giá cao hơn quanh vùng giá 40 trên 44 thì đấy là một cơ hội cũng khá là tốt khi mà nó hình thành được một cái, cái cấu trúc tăng giá mới rồi đó thì đó là một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể à, cân nhắc trong tuần tới về nhóm cổ phiếu chứng khoán thì đại đa số các nhóm cổ phiếu này đều đang trong quá trình sideways và cũng chưa có một cái tín hiệu đủ tích cực ở nhóm này trong tuần tới do đó thì nhiều khả năng nhóm này cũng sẽ vẫn tiếp tục sideways và chúng ta à, tạm thời chúng ta sẽ chưa chưa vội quan tâm cổ phiếu này và trong nhóm chứng khoán chúng ta chỉ có à, VND và VCI hai cổ phiếu mà còn nguyên cái à, cái cái đà tích cực trong trong tuần vừa rồi ta sẽ chờ những tín hiệu tích cực ở nhóm này chúng ta mua vào ok à, tóm lại thì trong uh, theo linh thì trong tuần tới nhiều khả năng thị trường nó sẽ tiếp tục đi ngang trong một cái ờ, cái mức độ uh, vùng quanh 1330 đến 1360 điểm uh, khi mà cái dấu hiệu dòng tiền ngắn hạn nó vẫn chưa có cái cái sự cải cải tiến uh, tích cực đặc biệt là thị trường ở giai đoạn tuần vừa rồi nó thực sự không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt khi mà um, các nhóm trụ đều luân phiên ví dụ như trong uh, trong tuần vừa rồi nếu mà Maxan và các cổ phiếu khác lên thì nhóm của nhóm ờ, VIX hoặc là Vietcombank ở ờ, nhóm hoặc nhóm ngân hàng lại điều chỉnh còn nếu mà dòng banh lên ý, thì Maxan à, lại điều chỉnh à, thì rõ ràng là à, cái dòng tiền này, hiện tại thị trường nó nó khá là nó khá là yếu do đó rất khó để có thể kỳ vọng thị trường nó đẩy đẩy lên một cách mạnh mẽ được do đó chúng ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện riêng lẻ các cổ phiếu thôi à, tức là chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà đang uh, có một đà tăng giá và đang có một cái vùng vùng tích lũy đủ tốt để chúng ta có thể à, chúng ta có thể mở mua mới uh, trong tuần tới uh, và những cái cơ hội mà mà linh vừa chia sẻ với anh chị thì anh chị có thể cân nhắc trong tuần tới chúng ta theo dõi những cái tín hiệu nó sát hơn để mình có thể uh, mở cái cái uh, tín hiệu mua nếu mà các phiếu đấy nó có có sự xác nhận nó trở lại cái cái nhịp tăng mới à, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh chị trong cái video à, đầu tuần tới thì ờ, linh sẽ cập nhật cái diễn biến thị trường nó nó rõ hơn cảm ơn anh chị